khán sung kho meo số ngà ca ôm lại ta kia gà biểu khá sung ngà na ô tê kèn dài na liêm na khá tê ca ghi ya hông gam tạc trang ôm lương nuông xa ghi khá hong kholai ta khó sam na o te ken zai Sam na o te ken zai Ta siang châu ba kiếm năm tuổi thế ca sĩ sẵn thác Vì xuống ga hôn kỳ dễ cha Ta lung hong nam xa khi Khá xuống không nhá xuống salete kamuja Kanun ta na to me su khori Ka kha te hui la ka le ngin Đường khăm xin khăm đa để mang yêu dấu piari Zini tang kamuja na te nang to ko te hi na we to tu ke ari gi khan sung khom ya sung a kaung lai ta kia 가슴 하나 어디겐 사이 날림 나하